Ok, rồi chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Văn Hưng Website Nay mình sẽ hướng dẫn các bạn, à, có rất là nhiều bạn à, hỏi mình á là làm thế nào để đăng ký tài khoản hai cấp cha và kiếm tiền với nó như thế nào Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký ha Rồi, đầu tiên à, các bạn à, ví dụ trong trường hợp này ví dụ như các bạn click vào cái đường link cái đường đây này cái đường link mình giới thiệu này các bạn click vào Rồi sau khi mà click vào á thì à, mình à, dịch qua tiếng Việt cho các bạn dễ hiểu ha. Rồi, các bạn thấy phần đăng nhập và đăng ký này, phần registry này. Các bạn nhấn vào đăng ký. Registry. Rồi ở đây á dịch qua tiếng Việt cho các bạn. Ok, bây giờ các bạn à, thấy không? đăng ký tài khoản ví dụ như mình nhập à, cái địa chỉ email của mình là cái này cái mật khẩu của mình là cái này bây giờ mình nhập lại tiếp tục mình nhập lại mật khẩu này thì chưa các bạn rồi đó nhập địa chỉ email nhập mật khẩu và nhập lại lần nữa và các bạn xác nhận à, cha của người ta là viết how cách trắng very ok chưa các bạn rồi sau khi các bạn à, điền đầy đủ thông tin qua 3 ô 4 ô này xong các bạn nhấn đăng ký rồi thì do là cái tài khoản của mình đã đăng ký rồi các bạn Nè, cái này tài khoản này đã đăng ký rồi à, sau khi mà các bạn nhấn tài khoản đăng ký rồi thì ở trên đây nó sẽ hiện lên là bạn đã đăng ký thành công và chúng tôi sẽ gửi vào trong à, email cho các bạn thì các bạn vào mail này rồi các bạn vào mail thì à, nó sẽ gửi về cho các bạn một cái đường link nó gửi cho các bạn cái đường link để mình xác nhận này vui lòng theo địa chỉ liên kết để hoàn tất đăng ký các bạn click vào cái đường link này nè nha các bạn click vào cái đường link này ok cái đường link này đã được xác nhận do là tài khoản của mình mình đăng ký rồi cho nên tài khoản này được xác nhận khi các bạn click vào nó sẽ hiện ra là bạn đăng ký thành công ok chưa các bạn và xong là các bạn click vào đăng nhập rồi sau khi mà click vào đăng nhập xong á, các bạn nhập mail mà mình mới đăng ký rồi nhập password mà các bạn mới đăng ký rồi các bạn gõ này chữ void ten rồi void cách trắng ten ok chưa xong rồi sau đó các bạn nhấn đăng nhập rồi như vậy là các bạn đã vào cái tài khoản của mình rồi Nào, mình dịch qua tiếng Việt cho các bạn dễ nhìn nè khi mà các bạn vào trong cái tài khoản này rồi thì ok vào đây rồi ha mua đây được rồi thì à, các bạn sẽ thấy à, nó như thế này rồi thì các bạn muốn à, làm việc với tài khoản này á các bạn nhấn vào bắt đầu làm việc này ok thì khi mà mình nhấn vào bắt đầu làm việc thì các bạn cũng làm việc được thôi nhưng mà mình khuyên các bạn đừng nên làm việc trực tiếp trên web vì nó rất là dễ bị lỗi và mình bị ban nick nha các bạn ha thì các bạn muốn à, làm việc á thì à, mình khuyên các bạn nên tải app về làm việc rồi thì khi mà tải app đối với à, máy tính PC thì các bạn nhấn vào đây đối với thiết bị di động thì các bạn nhấn vào đây ví dụ vậy ha rồi trong cái trường hợp của mình ví dụ như là mình muốn làm việc thông qua à, PC đi mình sẽ nhấn vào làm việc thông qua PC Ok sau đó nó dẫn mình tới à, các cái captcha này các cái à, cái à, phần mềm được đề xuất đó đề xuất là captcha bot này hoặc là ru captcha này trong trường hợp nó không được làm việc rồi thì ví dụ như mà mình muốn à, tải à, cái um, phần mềm này về đi ví dụ thế hả à? đó mình tải phần mềm này về ok thì à, ở đây các bạn à, tải phần mềm này về á thì các bạn nhấn tải xuống này sau khi nhấn tải xuống xong các bạn copy cái khóa API của các bạn dán vào đây là các bạn có thể đăng nhập vào tài khoản của mình được các bạn lưu ý là cái à, cái khóa API này á, là các bạn không cho ai biết nha các bạn nếu người khác biết được là họ có thể truy cập vào và họ rút tiền của mình ha rồi các bạn nhấn tải xuống rồi mình copy cái khóa API này rồi bây giờ mình copy cái khóa API này trước để tí nữa mình đăng nhập rồi mình nhấn uh, tải xuống tải cái phần mềm nó xuống ok mình tải cái phần mềm này xuống à mình à, đưa về ODG mình vào một phần mềm mình cất ở đây ví dụ mình à, cắt captcha mình đặt ở đây mới đi rồi lưu Ok, sau khi mình tải xong rồi các bạn nhấn mũi tên Rồi, nhấn à, mở hiển thị trong thư mục Rồi, đây là cái file của nó các bạn Giờ mình giải nén ha Mình kích chuột phải nè Nhấn vào giải nén đến đó, Giải nén đến 10x Giải nén đến cái tệp đó Ok, sau khi mình à, giải nén cái tệp mà bot and v40 này. Các bạn kéo lên các bạn thấy đây cái cái cái cái file đã giải nén nè. Ok ha. Rồi. Sau khi ra được cái file giải nén này các bạn mở ra. Nhấn à, nhấn chuột phải, nhấn mở. Rồi, đây là cái à, cái phần mềm của nó các bạn. Các bạn nhấn đúp chuột hoặc là các bạn nhấn mở này đó, mở cái phần mềm nó lên ok sau khi mà mở cái phần mềm nó lên xong á các bạn à, nhập cái khóa API lúc nãy mà mình mới à, à mới copy đó các bạn pass vào sau đó bạn nhấn à, chọn tiếng Anh sau mình bấm on ha on rồi sau khi mình nhấn on thì các bạn thấy này nó là hiển thị rồi bây giờ là mình có thể à, gõ được rồi các bạn mình có thể xác nhận captcha để kiếm tiền với nó ha ok sau khi mà đợi cả thế kỷ nó ra được thì các bạn click nét này rồi các bạn à, ở trong trường hợp này mình xoay cho nó dựng đứng lên là ok rồi các bạn xoay cho con vật này nó dựng đứng lên nó đứng thẳng ở tư thế đứng thẳng chứ không nghiêng như thế này rồi rồi đó như vậy là mình đã thành công để à, mình uh, có thêm một vài điều thú vị mình uh, show cho các bạn cái uh, quá trình mà khi mà mình giải cấp cha mình kiếm được tiền từ hai cấp cha này các bạn đây ví dụ như đây ha thì đây là cái lịch sử mà mình uh, rút tiền đó lịch sử mình rút tiền là 1,4 1,3 1,6 10 3 1 4 đó là cái lịch sử mà mình à, rút được đó để các bạn xem rồi à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hưng nếu thấy hay hãy like share comment để bạn nhận được những video mới nhất trong thời gian tới nha rồi nhấn vào cái nút hình quả chuông để khi mình gửi video lên là các bạn nhận được đầu tiên các bạn rồi subscribe để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo của mình cảm ơn các bạn hẹn gặp lại trong những video tiếp theo bye bye